cầm tấm vé trên tay để bay đến nơi xa sài gòn đau lòng quá toàn kỷ niệm chúng ta phải đi xa đến đâu thời gian quên mất bao lâu để trái tim tôi bình yên như ngày đầu tiên mình đã từng hứa bên nhau hết tháng năm dài yêu đến khi ngừng hơi thở đến khi ngừng mơ nắm chặt tay đi hết nhân thế này chân trời hằn chân ta vô tận là chúng ta mình đã từng hứa đi qua hết bao thăng trầm cho dấu mai này xa rời vẫn không hề đổi rời có ngờ đâu đã sắp tan với tành nhặt từng mảnh vỡ xếp vào vali cứ càng yêu cứ càng đau cứ càng quên rồi lại muốn đi thật nhiều Tokyo hay Seoul Paris hay New York Đi càng xa càng không thể quên Cầm tấm vé trên tay để bay đến nơi xa Sài Gòn đau lòng quá toàn kỷ niệm chúng ta Phải đi xa đến đâu Thời gian quên mất bao lâu Để trái tim tôi bình yên như ngày đầu tiên qua hết bao thăng trầm cho dấu mai này về New York đi càng xa càng không thể quên cầm tấm vé trên tay để bay đến nơi xa Sài Gòn đau lòng quá toàn kỷ niệm chúng ta phải đi xa đến đâu thời gian quên mất bao lâu để trái tim tôi bình yên như ngày đầu tiên ngày tôi chưa từng biết chưa từng biết nhớ ngày tôi chưa từng biết nỗi buồn ra sao niềm đau sẽ tim như nào ngày người chưa đến mang theo giấc mơ rồi lại bỏ rơi lúc tôi đang chờ chờ người đến dịu xóa tổn thương tôi đã từng cầm tấm vé trên tay để bay đến nơi xa Sài Gòn đau lòng quá toàn kỷ niệm chúng ta phải đi xa đến đâu thời gian quên mất bao lâu để trái tim tôi bình yên như ngày đầu tiên phải đi xa đến đâu thời gian quên mất bao lâu để trái tim tôi bình yên như ngày Cảm ơn mọi người rất nhiều